người mình là Hiền đây hôm nay mình sẽ cùng mọi người uh, tập một bài khá hot trên tiktok dạo gần đây là bài là ai yêu anh buồn đó thì bây giờ mình sẽ uh, cùng mọi người vào bài nhá đầu tiên mình sẽ ờ, nhảy mẫu các bạn lên hình trước toàn bài sau và chậm này năm sáu bảy tám alo anh thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết từ động tác một nhé đầu tiên alo anh mình go đúng không thì mọi người sẽ làm đưa cái tay alo bên tay phải cho mình nhé đồng thời người mình sẽ hơi nghiêng sang đây giữ lại cái không nhá a này lô thì tương tự với bên trái tiếp theo đây mình đưa mình tay phải số hai lên ngón tay vào mồm tiếp theo đấm vào phía chân phải lên hai lần sau đó hạ chân xuống tay chéo gạt ngang và sau đó xuống đẩy xuống này thì người người sẽ nhấc cái chân lên một xíu xíu xíu chéo này ngang và xuống ok lại nhá ôm, ạ à, gai ta chéo sang ngang đẩy tiếp theo nhé mọi người sẽ đặt tay lên sang ngang cho mình tay để qua ngang tiếp theo mọi người đưa lên dọc cao lên lên trước như này đồng thời các bạn sẽ làm sóng người về phần sóng người các bạn nhìn kỹ cho mình này sóng trái sóng phải trái phải như sau để làm được thì đầu tiên các bạn sẽ ngửa cổ ra đổ cái phần mới lên trước đưa thêm mực thì càng tốt không đưa được thì thôi được chưa tiếp theo này đổ cả người xuống thì cái hông mình sẽ vẫn cứ ở đây nhỉ sau đó mình nhấc cho mình cái chân trái lên đổ xuống sang chân phải đồng thời mình nhún mình cái chân phải xuống như sau và đẩy cái hông xuống rồi nhìn kỹ này cằm nhá đổ người ngực càng tốt đến hông đổ này nhấc chân nhún tương tự cằm đổ đến hông nhấc chân nhún đó cứ chậm được mới ra thành bốn đưa hông hông bốn lần ok xong tiếp theo người sẽ lấy đà tay phải lên như này chân này qua trái này hô chân đồng thời tay sẽ sang sau gạt đó gạt ok <laughs> rồi đúng rồi gạt đồ á ok sau khi gạt hai bên xong phải nhé trái nhé thì mình sẽ xoa tay vào nhau giống như cầu xin á ok tiếp theo mình bước chân ờ, phải lên thì mình bước chân phải đồng thời hơi nhún và đổ người sang bên phải luôn nhé như thế này đồng thời tay tay trái hạp trước tay phải thì đánh về phía hông à, đi lên đó sau đó thì mọi người thích làm chỉ hoặc là thích làm trái tim thì được bây giờ thì mình sẽ nối tất cả động tác vào các bạn nhé năm sáu bảy tám a lô này anh bình gôn đấy phải không a à. đẩy ngang ngang sóng lên hai ba bốn lần tiếp theo lấy đà mình xuống ngang hất vào qua phải và qua trái tiếp theo tôi xin rồi mình đánh tay lên và sau đó mình đánh tim hoặc là mình điều người rồi bây giờ mình sẽ vào nhà cho bạn nhé ra thì cũng không phải là bài nhạc nhưng mà mình uh, sẽ hát đoạn đầu mọi người cũng tập cùng mình phía sau nhé năm sáu bảy tám à, chậm này năm sáu bảy tám alo anh bình gôn đấy phải không ạ à? em là em anh mạnh đây dạo này anh có khỏe không ạ là đáp một hai ba bốn năm sáu 7 8 1 2 3 4 5 6 7 kết thúc ok bây giờ thì mình sẽ bàn nhanh nhá 5 6 7 8 alo anh Bình Ngôn đấy phải không ạ à? em là em anh Mạnh đây dạo này anh có khỏe không ạ à? tà tà tà tà tà tà, tà, tà.